nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gai nhỏ phương xa một phân buồn có gió đông cô thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai nhiều lần trăng lời thương lời nhớ chén tiền chén đưa cho ra rời một chúa có em chờ mong đêm về nguyện cầu cho anh quanh năm đấu tranh an lành mang anh về có em bên nửa đêm giao đường vắng vọng xa xôi phố vui như thuở ban đầu gặp Deus o demos. men rượu đắng buồn thiêu bóng em chưa thoáng mờ hư âu đêm giấc mơ tan sầu bao nhiêu đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng Dù đến mừng em trong tiệc cưới ra về men rượu ngâm buồn tim gió khuya lạnh mảnh hồn đến lê một anh sao rơi chìm trong đêm anh ước hồn anh men rượu đắng nghe chừng men rượu đắng buồn thiêu bóng em chưa thoáng mờ hư ơi tan sầu bao nhiêu đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình con đâm đa đỏ diều nồng này đưa em bước theo chồng chuyện đời hôm rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tim em hồn nhiên tóc mềm thả con thuyền rơi trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ơi, em thơ ngây má hồng cánh chờ nhìn chung bao đỏ diều nồng này đưa em bước theo chồng chuyện đời hôm rồi tan thôi đành em lôi hẹn đò đưa sang bên ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cò bay như ngày xưa rót ra trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông chồng cách một dòng sông đò ngang không có đường phố Tôi lại gặp anh Giờ đây nơi quán nhỏ Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thăm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm xưa Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá ánh trăng như hé cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe mới gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng Anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố Thôi mình chia tay rồi mãi đây có về Quà cho tôi anh nhớ chết mãi nắng đẹp của bình minh đang hé trưa Nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó Đừng lưu luyến gì đây Thôi bọn mình chia tay Thôi bọn mình chia tay chạy nơi chiến tuyến sống trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như chiều từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thắm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm xưa Tôi lại gặp anh Trời đẹp nay sáng quá Anh chẳng như hết cười sau ngàn lá Tôi lại gặp anh Đường khuya vui bước nhỏ Kể nhau nghe chuyện gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ dũng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay ngoài trời trắng cỏ mà sao ưa cũng ngoài hiu mà giờ này sao lắm thương đau mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng chân giữ giường hãy ngồi lặng im trong bóng đêm em nhớ anh nhiều thêm hoàng hôn khi nhìn mây tím anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây chúng. hạnh phúc tương lai pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chiều chữ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như chiều ai gió mùa xuân êm đưa dùng hàng câu lứa thưa anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhân giấc ngủ đi tìm chim sao nữ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho anh trăng mùa thu lên cao khom dừa xanh lão sao anh cùng tôi chốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa vô gọi lại tên anh giữa trời sao lóng lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn cù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho phố giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn giang ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi, tôi còn gì cho em Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lên lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh quá tim đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài làm rét mướt qua sông len vào hồn làm cô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi